À, xin chào các bạn thì à, như các bạn đã thấy hôm nay đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món bánh rất là dễ ăn trong mùa hè này và được rất nhiều người ưa chuộng đó chính là món bánh su kem thì à, ở đây mình có các nguyên liệu mình sử dụng ở đây là 640g nước uh, ờ, 270g bơ bơ ở đây là bơ lạc nhé các bạn chú ý là bơ lạc không có muối dầu là 100g dầu ăn dầu ăn bình thường đường là 60g đường cát trắng 4g muối à, ờ, 400g bột bột ở đây mình sử dụng là bột số 11 à, 500g trứng ở đây mình sử dụng là 9 quả trứng tương đương với 500g trứng và vani thì mình sử dụng ở đây là sử dụng một ống vani vani ở đây à, các bạn có thể ra hàng xén ngoài chợ ấy thì mình thấy hàng nào người ta cũng có bán đấy đó mình sử dụng dạng vani bột này thì à, các bạn lưu ý cho mình thường thì trứng gà nó sẽ có trọng lượng khoảng 50 à, đến 55 gram đó là trọng lượng gà vâng này vâng thì trong đó là lòng trắng chiếm khoảng 45 gram và lòng đỏ chiếm 15 gram thì từ đấy các bạn có thể áng chừng cái à, lượng trứng mà các bạn chọn sử dụng kể cả cho món bánh su kem này hoặc các cái món bánh tiếp theo thì à, sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn làm món bánh này như các bạn đã thấy thì ở đây đầu tiên mình sẽ cho nồi lên bếp mình bật bếp lên mình đổ các cái nguyên liệu là nước này mình đổ nước này dầu ăn này đường này muối này đổ vào và mình đun mình đun cái hỗn hợp này đến khi nào mà các cái um, thành phần như là đường bơ tam và nước sôi lên đó, mình đun đến khi nước sôi lên thì lúc đó mình sẽ cho bột vào mình quậy Như các bạn đã thấy ở đây thì hỗn hợp bột của mình đã sôi rồi Khi mà sôi như này thì mình sẽ tắt bếp tắt bếp sau đó mình sẽ cho bột vào mình sẽ cho bột vào xong rồi bạn đã thấy sau khi mà hỗn hợp và hòa quyện thì chúng ta sẽ đun cho đến dốc đáy nồi chúng ta đun chúng ta đun không ờ, chúng ta để lửa nhỏ thôi không nên để lửa quá to và không nên đun quá lâu chỉ đến khi mà các bạn thấy hiện tượng sau khi nồi chúng ta có cái lớp làm đã ở dưới đáy nồi để là tôi là được thì chúng ta sẽ tắt bếp đi chúng ta sẽ tắt đèn mình và chúng ta đợi cho cái hỗn hợp này nó nguội bớt sau đó chúng ta sẽ cho trứng vào thì à, bây giờ như các bạn thấy là hỗn hợp nó đã nguội rồi thì mình sẽ cho từng trứng vào mình đặt và mình trộn đều lên lưu ý là cho từng trứng nhé cho từng trứng để trứng nó quyện vào không các bạn cho nhiều quá thì sẽ rất khó là để cho cái hỗn hợp nó nó quyện vào với nhau đánh nó sẽ lâu hơn ta cứ um, ngoái từ từ cho đến lúc uh, chúng ta cho trứng vào cho đến khi hết đó, như các bạn thấy là quả trứng cuối cùng mình cho vào thì nó sẽ cái chất um, cái hỗn hợp bột ấy nó đã lọc ra rất là nhiều rồi ngoài đến khi nào mà nó quyện hết vào nhau thì cái hỗn hợp sẽ dẻo thể đã dẻo hơn rất là nhiều mình đặt như thế nào cũng được quyện quyện chặt vào nhau các bạn để ý nhé ở đây khi mà hỗn hợp hỗn hợp khi mà được là khi mà mình nâng lên này là và hỗn hợp nó sẽ chảy chảy xuống nó tự chảy xuống nó, nó không lỏng quá và nó cũng không uh, chảy xuống không lỏng quá và cũng không đặc quá sau đó thì bây giờ mình cho vani vào mình cho vanilla vào và đảo đến khi à, quyện đến khi mà vani và cái hỗn hợp nó quyện đều vào với nhau đó, các bạn thấy thực ra món bánh này làm rất là dễ nhanh dễ mà lại dễ ăn nhất là vào mùa hè để tủ mát các bạn giỏ nhà mình rất là thích cái bánh này luôn thì bây giờ khi mà đã quyện rồi thì mình sẽ lấy ba tam giác cho ba tam giác vào tạo hình thì bây giờ mình sẽ cho một phòng trong ba tam giác này để tạo hình cho các bạn nhé thứ này chính là cái thứ bắt bông kem đấy ạ thì sau khi mà mình cho hỗn hợp bột ra các cái túi tam giác như này thì bây giờ mình sẽ đi tạo hình thì đầu tiên là mình sẽ cắt miếng túi sau đó là mình sẽ tạo hình vòng khay nha các bạn nhé nó cứ thế các bạn tạo hình cho đến khi hết đó thì à, sau khi mà như các bạn thấy thì chúng ta đã bắt bắt xong bắt xong thì bây giờ chúng ta sẽ đem đi ra và nướng lò nướng thì mình đã set up 170 độ đó bây giờ lò nướng đã được rồi thì chúng ta đem ra nướng ạ thấy lò là 170 độ C bây giờ lò đã lên mình để thời gian là 25 phút bây giờ mình cho bánh vào trong lọ cho bánh vào trong lò rồi thì chúng ta sẽ đóng cửa lò lại Đó. chúng ta ấn rồi À, tiếp theo sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhân bánh súp kem Thì ở đây mình có bốn nguyên liệu chính đó là trứng gà Mình sử dụng 200g trứng gà 150g ờ, đường cát 100g tinh bột bắp và 1 ờ, lít sữa tươi không đường Thì à, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi làm nhé